Xin chào, hôm nay lại tiếp tục làm video chat nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về ba đối tượng, một là relay, hai là enable và ba là on disable. Ha. Thì ba đối tượng này là để làm những cái gì? <coughs> thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái đối tượng relay. Thì relay á là nó khi mà mình đọc thử cái trang giới thiệu của chat á thì cái trang giới thiệu của chat nó ghi là uh, trigger that can send it event to a related will then send themselves elsewhere cái này đọc cũng không hiểu mà không biết cách sử dụng là gì hết cho nên là mình xin trích dẫn cái của mấy bạn người Nhật thì mấy bạn người Nhật á cái trigger relay này nè là để mình liên kết với những cái trigger khác à, khi mà cái trigger này nó uh, lên đó, thì nó sẽ làm cho những cái trigger khác nó cũng kích hoạt theo thì cái cách sử dụng là như thế nào thì đây mình nhìn thử ha đây nè nhìn cái cục interact nè khi mà nó interact lên thì ở đây mình sẽ chọn cái đối tượng là relay thì nó sẽ thêm được một cái list <clears throat> cái list relay đây là mình muốn thêm bao nhiêu đối tượng mình thêm ha thì ở đây cái đối tượng này là cái gì là cái cục relay ở bên tay phải này nè thì á khi mà những cái đối tượng nó có một cái list đối tượng được chưa rồi cái này để giải thích cho mấy bạn dễ hiểu hơn á thì mình đã tạo ra một cái này <coughs> thì bây giờ á giả sử như mình có đầu tiên là mình có ba đối tượng chiếc g 1 là phải bấm một cái nút gì đó để hiện vật a rồi có âm thanh 1 rồi bấm cái nút gì đó để hiện vật b có âm thanh 2 bấm một cái nút gì đó để hiện vật c có âm thanh 3 chẳng hạn thì ba cái đối tượng mà hình tam giác hình tròn vuông này là phải bấm một cái nút gì đó ở những cái vị trí khác nhau chẳng hạn thì nó mới hiện ra rồi bây giờ cái relay này nó ứng dụng như thế nào? Giả sử như <clears throat> mình có một cái vật phẩm tối thượng, cái này giống như game vậy, á. có vật phẩm tối thượng tức là vật phẩm này nó sẽ làm hiện cả ba vật phẩm lên, được chưa? Thì lúc đó là sẽ là trigger 4 thì cái vật phẩm này chẳng hạn như là mình đi vào một cái vùng gì đó on enter trigger chẳng hạn đi vào cái vùng đặc biệt gì đó mà có sức mạnh siêu nhiên lên thì nó không những nó hiện mật a lên à, cái này thực chất nó không cần action một này luôn nó nó sẽ hiện action duy nhất của nó là nó relay lên thôi đó là nó relay chiếc ra một hai ba thì thậm chí không cần phải bấm cái nút 1, bấm nút 2 và bấm nút 3 ở trên đây mà nó sẽ relay nó sẽ hiện một lần lên cả bao phẩm A, B, C khi mà mình đi vào cái vòng này chẳng hạn thì cái này là cái công dụng của relay thì khi mà đi vào vùng này thì cả ba dòng phẩm sẽ cùng được hiện lên được chưa thì cái đó là cách sử dụng của relay ha thì để demo trong chat thì uh, trong chat đây khi mà mình bấm vào cái cục interact này thì cái cục này nó sẽ không có làm gì hết nhưng mà nó relay vô cái cục này và cái cục này sau khi cục này nó được relay thì nó sẽ hiện cái màu xanh lên được chưa thì khi mình bấm nè hai ba khi mình bấm thì nó relay qua đây và nó hiện lên ha thì mình nhìn kỹ lại nè on interact là khi bấm cục này thì action nó không làm gì hết mà nó chỉ có một cái đối tượng relay này nè mình chỉ việc thêm vô thôi mình thêm cái relay vô rồi mình thêm cái list đối tượng thì khi những cái đối tượng nào mà có nằm trong list này thì nó sẽ làm cái action thậm chí nó không có cần phải chịu interact gì luôn mà nó sẽ có một cái list và nó sẽ làm cái action được chưa <clears throat> thì cái đó là relay rồi cái thứ hai đó là um, enable enable là cái gì nghĩa là khi mà đối tượng nó hiện lên được chưa đây mình sẽ hết cái thứ hai enable nè ở đây nó sẽ có hai cục cục interact khi đối tượng hiện lên thì sẽ trigger được chưa thì khi mà bấm cục interact nè khi mà bấm cục này thì nó sẽ hiện cái cục enable này lên chu cục enable này đang là fail nè nó không có hiện nè khi nó chu lên là nó sẽ hiện như nè thấy không thì nó sẽ hiện cục enable lên và khi cục enable này được hiện lên là on enable thì nó sẽ làm cái cái cái trigger cái này làm cái này chuyển thành màu xanh được chưa thì trong demo trong VR chat là nó làm sao ở đây khi mình bấm của interact thì cái này hiện lên và enable cái này hiện lên được chưa rồi cái thứ ba là on disable mình không biết tại sao nó lại không có xếp cái này kế bên mà nó lại xếp theo cái kiểu ở giữa này rồi cái thứ ba là mình sẽ nói về cái on disable ha <coughs> on disable thì nó ngược với on enable thì bây giờ cái cục interact của disable nè khi mà mình bấm cái cục interact này thì nó sẽ fails là ẩn cái cục disable này đi cục disable này nè thì nó sẽ ẩn đi là là vậy nè nó biến mất được chưa thì khi mà nó ẩn cục disable này thì on disable khi cái cục này biến mất thì nó sẽ trigger cái cái cái đối tượng này được chưa bây giờ mình sẽ thử nè disable đúng không rồi khi mình bấm là cục này sẽ biến mất và cái đề biến này sẽ chuyển thành màu xanh thấy chưa thì khi bấm cục biến mất chuyển màu xanh rồi cái đó là relay on enable on disable ha um, để liên quan cái relay này nè mấy bạn người nhật á mấy bạn test cũng kỹ lắm mình uh, để mình cho nghe mấy bạn coi cái này thì mấy bạn người nhật á mấy bạn có có một số cái chú thích nè thì uh, Ví dụ như là, ờm, um, khi mà cái nút relay này nè, những cái đối tượng mà đang bị off đi á, thì nó sẽ không bị relay, nó sẽ hông bị trigger. Hoặc là ở cái đối tượng có relay nè, cái relay này giả sử như <coughs> vừa ở cái đối tượng trigger mà vừa ở cái đối tượng bị relay. ví dụ như ở đây mình đặt cái này relay, đúng không relay để chiếc gần cái này mà ở đây mình thêm một cái relay ở đây để nó chiếc gần ngược lại cái này thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng bị đứng tức là hai cái thằng này nó relay lẫn nhau nó sẽ bị đứng cho nên là mình relay mình chỉ một chiều thôi được chưa đó là một số cái chú ý mà mấy bạn người Nhật bạn chú thích cho mình rồi có gì không hiểu về cái này thì nhắn tin ở dưới YouTube ở dưới comment và hỏi mình ha bye bye